khảo miễn phí nhá. mình làm video cho các bạn tham khảo thì cũng hoàn toàn là uh, do cái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 các bạn rất là nhiều Thì giải đặc biệt là hôm nay ra 36 Nhất to thì ra 42 Với lô tô thì ngày hôm nay cũng khá là đồng đều Không đầu nào và đít nào bị câm cả cái cầu lô hai hai nháy thì ngày hôm nay có 42 này đó lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 3663 đặc biệt thì ra 36 rồi thì bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé đó đây mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé đây ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục à với cái cầu lô ăn thông đó là bạch thủ lô vip 70 ngày hôm nay thì cũng là một ngày rất là vui và rất là tương mừng rực rỡ khi mà chúng ta đã chiến thắng ở trên mọi phương diện nhé à, bạn nào mà đã trùng máu và theo mình lô hôm nay thì các bạn đã về bờ rất là rực rỡ rồi về bờ một cái ngoạn mục rồi đó bạn nào mà ngày hôm nay đã ăn được bạch thủ vip 70 thì các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chia vui cùng với các bạn nhé đấy mình cũng đã rất là vui có thể là dẫn dắt các bạn về bờ một cách an toàn thì ngày hôm nay thì niềm vui cũng nhân đôi khi mà ở trên video ở trên video thì chúng ta ăn bạch thủ vip 70 và ở ờ, ở trên ở ờ, ờ, cái zalo của mình ấy những thành viên ở nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng đã tham gia vào cái nhóm chốt số kín ở trên zalo của mình thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ bến rất là an toàn với cái dàn đề 8 số các bạn nhé đây à, mình sẽ mở cái đoạn mà hôm nay mình chốt số cho các bạn đây mình có chốt cho à, các bạn là cái dàn đề 8 số trong đó là có 36 thì ngày hôm nay 36 nó cũng đã nổ tương bừng rực rỡ rồi đó cũng đã đưa các thành viên để nhóm tứ nương của mình về bờ bến rất là an toàn thì các bạn ai mà cần những cái dàn đề ít số cực ít số thì các bạn có thể liên hệ về Zalo của mình các bạn nhé đó Zalo của mình là 0963236194 mình xin nhận nhắc lại là 0963236194 à, để tham gia vào cái nhóm chốt số tứ nương của mình mình thì hàng ngày mình sẽ gửi cho các bạn những cái con số được mình sàng lọc rất là kỹ càng và nó sẽ có cái khả năng ăn khá là cao các bạn nhé vì sao mà mình khuyên các bạn lên vào Zalo lấy số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 ngày mai thì mình sẽ bắt cho các bạn đề là chạm 0 và chạm 2 nhé đó cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 010 này 030 050 này 070 này 090 121 232 242 252 292 độc thủ đề 020 và bạch thủ vip là 6886 thì hy vọng là cái cầu kèo này ngày mai nó sẽ nổ để cho các bạn về bờ an toàn nhé bạn nào mà trùng máu với mình này thích những con số này thì các bạn chơi còn các bạn mà muốn khả năng ăn cao hơn thì các bạn hãy liên hệ ngay với Zalo 0963236194 còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở video tại đây nhé chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ sẽ may mắn với những con số ở trên đây và các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào so dấu canh ngày mai bye bye